Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với cái kênh uh, tiếng bóng đá cũng như là kênh tiếng số kèo nha anh em. Thì như anh em đã biết ấy, vào tối đêm nay sẽ có hai cái trận tứ kết lượt về tiếp theo được diễn ra, đó chính là trận đấu giữa cái thằng uh, uh, Bayern Munich với Man City cũng như là trận đấu giữa Inter với Benfica thì hai trận đấu này được diễn ra vào lúc 2 à, giờ khuya hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai nhé anh em thì riêng trận đấu giữa Bayern với Man City Tiến cũng đã lên cho anh em tại cái kênh uh, ờ, uh, ờ, Tiến bóng đá anh em có thể vào để tham khảo về trận đấu này nhé và tiếp theo trong cái video này Tiến cũng sụng cũng sẽ lên nốt cái trận đấu còn lại giữa cái thằng Inter Milan với Benfica đấy thì cái trận đấu này trước khi mà nói về trận đấu này cũng như đưa ra những cái sự lựa chọn mà tiến đã đã ờ, lên kèo cho anh em ấy để cho anh em tham khảo thì anh em hãy cùng tiến đảo qua trước về cái uh, uh, mã kèo của hai đội nhưng anh em cũng đừng có quên trước khi mà xem qua cái tỷ lệ kèo mà những cái nó đưa ra thì anh em hãy để lại cho tiến hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh đầu tiên là kênh tiếng bóng đá thứ hai là kênh uh, ờ, tiếng sâu kèo nhé anh em đấy thì ờ, ok quay trở lại với uh, trận đấu với Inter với Benfica thì đây chính là mã kèo mà những cái nó đưa ra trong cái cuộc đối đầu này à, hiện tại à, tiến sẽ không đưa những cái trang lên bất kỳ cái trang nào lên trên cái youtube của mình nữa đấy tiến sẽ lựa chọn ra đó lọc chọn để đưa lên những cái bảng ờ, tỷ lệ kèo như thế này cho anh em có thể nhìn dễ hơn đúng không anh em vì hiện tại nếu mà tiến đưa lên những cái trang trượt tiến lên đó, nó sẽ vi phạm cái bản quyền cái hình ảnh của youtube nó sẽ khóa đi những cái video của tiến và tiến không thể đăng video cho anh em tham khảo các mã kèo nữa đấy nên nếu anh em nào mà muốn có một cái trang chơi riêng đó những cái trang cái trang chơi mà tiến vẫn đang chơi ấy có rất là nhiều mã kèo cho anh em chơi nó uy tín nó nạp rút ok nói chung à, anh em muốn có một trang chơi riêng anh em à, bắt buộc phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy hoặc là anh em có sử dụng cái ví Momo đó chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi thì à, anh em cần một cái trang chơi anh em muốn tiến hướng dẫn cho anh em cách chơi trên trang cách vào kèo cách đặt kèo như thế nào đó đó cách mua kèo cách bán kèo thì anh em cứ liên hệ ngay cho tiến số Zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link dưới phần telegram ấy à, bốn à, cái đường link dưới phần mô tả với tiếng xin lỗi anh em nha bốn cái đường link dưới phần mô tả gồm có ờ, đây tiếng cho anh em xem này Facebook cá nhân, Telegram, Fanpage cùng với TikTok thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho tiếng qua bốn cái đường link này. Anh em thích nền tảng nào cứ bấm trực tiếp vào cái đường link đó hoặc là anh em cứ liên hệ trực tiếp vào số Zalo của tiếng nha. Đây 0963 731 346. À, và tiếng cũng chia sẻ thêm là hiện tại cái uh, uh, cái telegram của tiến đang bị à, giả mạo khá là nhiều trên telegram ấy đó nó giả mạo nó lấy cái danh nghĩa của tiến nó đi lừa lọc anh em nó lấy phí vào nhóm của anh em này nọ cái kiểu ấy cho nên anh em hãy cân nhắc đó cứ ấn nếu như mà muốn liên hệ qua telegram cứ ấn trực tiếp vào cái đường link này đó chứ đừng có tìm cái tên ờ, kèo bóng cao tiến trên cái telegram nữa nha để tránh cái việc bị lừa đảo nha anh em ok thì anh em thật sự cần một trang chơi uy tín đó cần một trang chơi uy tín muốn vào được nhiều mã kèo hơn muốn chơi được mà không bị mất like mất phí không phải như là chơi qua thầu qua còn tụi nó lấy like lấy phí lấy trên đầu anh em đó chơi như vậy chẳng được gì hết đúng không nó muốn có một trang chơi đáp ứng đủ điều kiện mà tiếng vừa nói có số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online hoặc là có ờ, sử dụng cái ví momo thì cứ liên hệ trực tiếp cho Tiến đi Tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký, cách chơi, cách vào, mua kèo, bán kèo trên trang Cũng như Tiến sẽ trực tiếp đưa tất cả anh em vào cái nhóm của Tiến luôn thì cái nhóm của tiến tiến sẽ cập nhật kèo hàng ngày trước giờ bóng lăn những mã kèo mà tiến cho là nó chuẩn nhất chuẩn ở đây có nghĩa là những mã kèo mà mà tiến nhận định nó à, khi mà tiến biết được cái thông tin đội hình ra sân chính thức của hai đội này biết được cái lối chơi biết được cái sơ đồ nó là chơi ra như thế nào những cầu thủ nào quan trọng có ra sân hay không đó lúc đó tiến sẽ sàng lọc và những cái tỷ lệ kèo chuẩn nhất tiến đẩy lên nhóm cho anh em theo à, anh em thật sự cần muốn vào nhóm cũng như muốn có một chán chơi thì cứ mạnh dạn trực tiếp liên hệ cho Tiến nhé hoàn toàn miễn phí Tiến không lấy một đồng phí nào từ anh em hết còn những ai mà sợ bị lừa này nọ thì tốt nhất đừng có liên hệ luôn mất thời gian hai bên thôi Tiến không có rảnh mà ngồi giải thích cho anh em từng câu từng chữ đâu đó anh em không chơi thôi Tiến cũng chả mất mát gì hết Tiến chỉ muốn chia sẻ cho những anh em nào thật sự cần thôi thì ok nhìn vào màn hình đây chính là tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra ở cái thời điểm hiện tại chủ nhà Inter Milan sẽ chấp đổi khách Benfica à, với cái mức chấp là 0.25 cả chặn và cũng chấp 0.25 ngay trong hiệp 1 luôn nha anh em à, ở mức chấp cả chặn thì nếu anh em nằm Inter thì anh em sẽ bỏ một ăn được 0.82 này đó mức chấp 0.25 à, ờ, và nằm Benfica là bỏ một ăn 1.08 và ở hiệp 1 thì à, anh em nếu như nằm Inter chấp 0.25 thì anh em sẽ ăn được rất là cao đó bỏ một ăn 1.23 cũng như là anh em nằm Benfica thì sẽ cái mức ăn nó sẽ tụt xuống thấp chút xíu bỏ một ăn 0.7 đấy và mức tài xỉu cả chặn ở cái cuộc đấu đầu này đó chính là 2.5 nhé anh em à, và tài xỉu ở ngay trong hiệp 1 là mã một hoa thì còn về mã kèo phải góc phải góc đó chính là à, Inter Milan cũng sẽ chấp góc cái thằng Benfica trong cái cuộc đấu đầu này đó chính là chấp nửa trái góc cả chặn nha anh em đó cũng như là chấp 0.25 góc ngay trong hiệp 1 à, và tài xỉu góc qua trận đấu này đó là 9.5 À, cả chặn cùng với mã 4.5 tài xỉu gốc cho ở ngay trong hiệp 1 còn về mã kèo tài xỉu thẻ phạt cũng đã có cho anh em chơi nhé kèo chấp cũng như là mã kèo tài xỉu thẻ phạt cũng đã có này đấy thì về thẻ phạt thì hai đội đang ngồng à, đang đang đang đang là đồng kèo với nhau anh em nằm Inter thì à, bỏ một ăn 0.92 còn Benfica thì bỏ một ăn 0.82 và cái mức tài xỉu thẻ ở cả trận đấu này đó chính là ăn uh, ăn đồng nha anh em bỏ một ăn 0.87 thì đây là những cái mã kèo mà tiến đã sàng lọc rất là kỹ để đưa lên cho anh em tham khảo anh em kết mã nào thì vào mã đó đó nếu như mà anh em uh, anh em muốn muốn chơi chung với tiến muốn lựa chọn những cái trang chơi uy tín muốn có mã kèo nó chuẩn hơn đó thì cứ liên hệ với tiến đi đủ điều kiện tiến nói tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm và hướng dẫn anh em đăng ký một trang chơi còn hiện tại là tiến chưa nắm bắt được cái thông tin đội hình ra sân sắp tới tiến vẫn sẽ nhận định phân tích cho anh em nhưng mà chắc chắn vẫn chưa có cái đội hình ra sân chính thức ấy cho nên nó chỉ là nằm ở một cái phần nào đó thôi đó tuy nhiên khi mà chưa có được cái đội hình chính thức nhưng tiến vẫn nhận định rất là kỹ càng để lựa chọn phù hợp những cái mắc kèo nó nó tối ưu nhất để cho anh em có thể kiếm cơm gạo trong cái video này đúng không anh em ok anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái uh, phân tích cũng như là nhận định về cái cặp đấu này trước khi đưa ra cái sự lựa chọn mà nó an toàn nhất để cho anh em có thể đầu tư nhé đây anh em thì nhìn vào màn hình anh em có thể thấy đây chính là cái tỷ lệ kèo đây tiến sẽ thu uh, gõ ra cho anh em dễ xem nhé đây chính là cái uh, đội hình ra sân nhé anh em đây là đội hình ra sân dự kiến của hai đội này chủ nhà Inter Milan sẽ ra sân với sơ đồ là 352 cái bộ đôi của uh, uh, chủ nhà Inter Milan sẽ ra sân với sơ đồ 352 này cái bộ đôi của Inter đó chính là cái thằng Lautaro Martinez cùng với uh, uh, Edin Dzeko đó còn về đội khách Benfica sẽ ra sân với sơ đồ là 4231, cái tiền đạo cấm cao nhất của Benfica đó chính là uh, à, Ramos cùng với cái bộ ba hậu công do Ramos đó chính là Rafa Silva cùng với do Mario đó cùng với Raul Arenas thì đây chỉ là những cái sơ đồ ra sân dự kiến mà các chuyên gia nhận định chủ yếu đưa lên cho anh em chúng ta tham khảo rồi nên chưa chắc chắn gì ở cái sơ đồ này hết nha anh em đấy thì anh em ngoài ra còn có những cái thông tin về cái đội hình uh, uh, những cầu thủ chấn thương của hai đội này chủ nhà chủ nhà Inter Milan sẽ thiếu vắng đi hai cầu thủ đó chính là uh, ờ, Kinia cùng với uh, ờ, Ravai thì riêng cái trường hợp của cái thằng uh, Stefan Ravai này có thể ra sân ở cái trận đấu này nha anh em vì nó đã có dấu hiệu bình phục chấn thương đấy còn về đội khách Benfica thì vẫn vắng hai cái cầu thủ do chưa bình phục chấn thương đó vẫn đang dính chấn thương rất là nặng đó chính là cái thằng Alexander Ba cùng với uh, Julian Dalet Ok thì à, Tiến sẽ không nói nhiều về cái đội hình ra sân dự kiến cũng như về cái cái cái tình hình lực lượng của hai đội nữa nhé. Vì đây chỉ là những cái thông tin mà uh, các chuyên gia đưa ra chủ yếu để tham khảo anh em khi mà tiến nắm bắt được những cái đội hình chính thức ấy lúc đó tiến sẽ nhận định kỹ hơn đó để gửi lên trên nhóm cho anh em chơi ok chưa còn hiện tại chỉ là tham khảo thôi có nói nhiều về nó cũng chẳng được gì hết vì chắc chắn nó sẽ không tung cái, cái đội hình này đâu đấy tiếp theo đây thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái phong độ của hai đội ở cái thời điểm uh, ờ, 10 dặn gần nhất nhé trước tiên là về đội chủ nhà Inter Milan Inter thì nó đã uh, trải qua cái chuỗi trận khá là thất vọng anh em khi mà nó chỉ có được hai chiến thắng đó hai chiến thắng và năm trận hòa à, cùng với à, hai năm chiến thắng hai trận hòa cùng với à, bốn năm thất bại cùng với năm thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đấy thì một cái phong độ cực kỳ tệ của Inter Milan nhưng mà anh em thấy này sau khi mà cái thằng Inter này trải qua cái chuỗi trận là 6 trận không biết 10 chiến thắng đó không biết 10 chiến thắng với 3 thắng mà 3, với 3 trận thua và 3 trận hòa đó với ba trận thua ba trận hòa thì ngay sau đó bất ngờ khi mà quay trở lại với trận lượt đi vừa rồi tại đấu trường cúp C1 thì nó đã bất ngờ đánh bại cái thằng Benfica Benfica này với tỷ số là 2-0 ngay trên sân nhà của Benfica đấy thì sau cái trận thắng này quay trở lại cái trận đấu trên sân nhà tại Syria thì tiếp tục Inter Milan lại phải nhận một thất bại trước Monza chứng tỏ là thằng Inter nó đang có phong độ không được tốt lên em nó có phong độ cực kỳ tệ luôn nhưng khi mà thi đấu trên đấu trường C1 thì nó lại Ờ, khác hẳn với cái bộ mặt của nó ở thời điểm này đúng không anh em thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái thông số ở cái trận lượt đi này ở trận lượt đi trên sân nhà thậm chí là Benfica nó chấp ngược cái thằng Inter Milan với mức chấp là 0.25 luôn em nhưng mà nó đã phải nhận thất bại với tỷ số 0-2 chung cuộc trong cái cuộc đấu đầu này đó và ở trận đấu này anh em xem này Benfica là cái đội kiểm soát bóng nhiều hơn cái điều này là tất nhiên vì ờ, Inter nó đã có được các bàn thắng mà nó cần đó chắc chắn nó sẽ nhường thế trận lại cho cái thằng Benfica và chơi theo cái thế phòng ngự phản công đúng không anh em à, và ở trận đấu này cũng đã về đến 10 góc nha anh em đó 10 góc vừa đủ cho anh em ăn cái mã kèo là tài 900 nóc 9.5 góc mà tiến đã cho anh em ở cái trận lượt đi đó một lần nữa tiến cũng xin chúc mừng tất cả anh em đã hút được cái mã kèo tài góc ở trận đấu này mà tiến đã cho anh em nhé À, ok với đây chỉ là những cái thông số ở cái trận lượt đi đối đầu của hai đội thì nói chung kết quả là Inter đã giành giành chiến thắng 2-0 trước Benfica đó thì quay trở lại với uh, cái phong độ của hai đội thì Tiến sẽ nói thêm về phong độ của thằng Benfica ở thời điểm gần đây nhé anh em thì anh em xem này Benfica nó có phong độ cực kỳ tốt luôn cực kỳ tốt ở cái giải vô à, địch quốc gia Bồ Đào Nha cũng như là tại cái uh, uh, cái trận mà mà mà cúp C1 châu ở cái lượt trận vòng 16 đội anh em thì nó đã trải qua cái chuỗi trận là à, 7 trận liên tiếp toàn thắng trước mọi đối thủ luôn đó và chỉ có thủng lưới và chỉ để thủng lưới là ba ba bàn mà thôi đấy thủng lưới ba bàn mà những trận thắng của Benfica đa số là đều ghi từ 2 đến 5 bàn thắng đó một cái thông số cực kỳ tốt cho Benfica à, và mới đây nhất mới đây nhất là cái trận thua trận thua uh, một trước cái thằng cha Chavez ngay trên uh, sân khách tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha đấy thì trước khi thua cái trận này thì Benfica cũng đã phải nhận một cái thất bại không hai trước Inter ở trận lượt đi ở tứ kết cúp C1 châu Âu cũng như là đã nhận thất bại trực tiếp với ờ, một cái trận thua 1-2 trước bên trước cái thằng Porto tại cái ờ, giải đấu vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Thì anh em thấy đấy, sau khi mà thắng liên tiếp 6 trận à, thắng 6 7 trận liên tiếp thì nó lại phải nhận thất bại 3 trận liên tiếp gần đây. Một cái phong độ xuống dốc hoàn toàn đối với Benfica. Đó, cái này cũng là điều đáng tiếc dành cho Benfica nha anh em. Gần như là sau khi để thua 1-2 trước Porto thì nó mất luôn cái phong độ anh em. Nó không còn là chính nó nữa khi mà để thua liên tiếp hai trận đấu trước Inter cùng với Chavez đấy bây giờ nó đã đánh mất đi cái cơ hội mà mà uh, khá là lớn để bước tiếp vào cái vòng đấu tiếp theo tại cái giải đấu cúp C1 châu Âu đó cái mức mà cái cái lợi thế mà hai không mà Inter có được ở trận lượt đi chắc chắn là một cái lợi thế không hề nhỏ đối với Inter đó anh em đó và nó sẽ rất khó để cho uh, Benfica có thể lật ngược tình thế ở cái trận lượt về vào đêm nay tiếng chắc chắn là như vậy luôn đó vì Inter cũng không phải là một đội bóng mà dễ ăn ở trận đấu này đâu đấy thì anh em hãy xem thêm đây là cái uh, uh, cái đây là cái trận đấu mà ở uh, trận thua vừa rồi của Benfica trước Chavez tại cái trận à, tại cái giải đấu mà ờ, vòng thứ 28 vô địch quốc gia Bồ Đào Nha đấy anh em thì sau cái trận thua này sau cái trận thua này Benfica vẫn đứng đầu tại cái giải đấu Bồ Đào Nha vô địch quốc gia Bồ Đào Nha với 71 điểm sau 28 vòng đấu và hiện tại nó vẫn bỏ xa cái thằng Porto đến 4 điểm cách biệt anh em đấy một một số điểm cũng khá là an toàn để bảo vệ cái ngôi vương của Benfica mùa giải năm nay đúng không đấy nhưng mà nhìn chung cái phong độ khá là tệ của nó thời gian gần đây cũng là một cái điều đáng lo ngại đúng không đáng lo ngại để có thể chở ngược tình thế và giành chiến thắng trước Inter để có thể bước vào vòng tiếp theo trong cái loạt trận đấu tứ kết lượt về đêm nay đó tuy tuy nhiên thì Benfica vẫn còn nguyên cơ hội anh em vẫn còn nguyên nhưng mà theo riêng cái ý kiến của Tiến nhá là Tiến thấy là cực kỳ khó cho cái thằng Benfica luôn nếu như mà muốn chiến thắng Inter với cái cách biệt hai bàn trở lên ở cái trận lượt về này chắc chắn là một điều không hề dễ dàng đối với cái thằng Benfica đâu anh em đó vì cái lối chơi của Inter khi mà nó muốn thủ rồi nó đã chơi với cái cái cái kiểu mà phòng ngự phản công nó chơi cực kỳ tốt luôn em nó muốn đâm lưới được của nó cũng là khó mà nó phản công cũng cực kỳ sắc bén luôn đấy cho nên tiến lại nghiêng về một cái lợi thế dành cho cái thằng Inter tiếp theo ở trận đấu này đó thì trước khi đưa những cái sự lựa chọn mà nó hợp lý nhất anh em hãy xem thêm về phong độ sân nhà sân khách của hai đội cùng với tiến nha đây trên sân nhà thì Inter à, có phong độ tuy là rất tệ nhưng mà như tiếng đã nói chắc chắn đây sẽ là một trận đấu đầy khó khăn dành cho Benfica thì trên sân nhà Inter nó chỉ có đúng một chiến thắng hay không trước Lecce và ba trận thua à, cùng tỷ số không một trước Juventus và Fiorentina cùng với Monza ở bốn lượt trận sân nhà gần nhất còn về Benfica thì có phong độ sân khách cực tốt luôn em đó ba trận thắng liên tiếp 2-0 trước Vizela 3-0 trước uh, ờ, Madrimo cùng với 1-0 trước Giove và mới đây nhất nó đã phải nhận một cái thất bại 1 0 1 0 1 trước cái thằng uh, Chavez đấy còn về cái lịch sử đối đầu thì sao lịch sử đối đầu thì à, hai đội chỉ mới đối đầu với nhau một cái trận đấu duy nhất đó chính là trận đấu lượt đi tại cái vòng tứ kết cúp C1 vừa rồi thì Inter cũng đã giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà của Benfica. Thì với những gì Tiến đã phân tích, đó với những gì Tiến đã phân tích cùng với cái tỷ lệ kèo mày cái đã đưa ra ở thời điểm hiện tại thì Tiến sẽ chốt cho anh em các mã kèo Tiến đã lựa chọn như sau. Anh em thấy hợp mã trùng máu thì vào nhé, còn không thì có thể đánh ngược lại thôi. Đấy, đầu tiên là anh em có thể đầu tư cho tiến vào cái mã kèo đó chính là tài 2.25 hoặc là tài 2.5 nếu như mà anh em tự tin theo cái những gì mà tiến dự đoán ấy thì anh em có thể vào luôn cái mã kèo là tài 2.5 cả chặn này đó cùng với mã là tài một cả chặn ngay trong hiệp 1 ok cho anh em thì đây là hai cái mã kèo mà tiến cho anh em đầu tiên trong cái trận đấu này đó và tiến cũng chắc chắn là trận này sẽ xuất hiện rất là nhiều thẻ phạt anh em đó tiến cũng chắc chắn là trận này đấu này sẽ xuất hiện nhiều thẻ phạt vì cái lối chơi phòng ngự khá là cứng của inter milan đó nên sẽ không ngại va chạm lên em đó cùng với cái việc mà Benfica nó đang mắc lợi thế ở cái trận đấu này đúng không nó bắt buộc phải thắng cho nên nó sẽ thi đấu cực kỳ quyết tâm trước Inter Milan đó không ngại va chạm với Inter đâu và Inter cũng vậy cho nên trận đấu này à, rất là dễ đấy rất là dễ xuất hiện nhiều thẻ phạt anh em cho nên tiến sẽ ưu tiên cho anh em vào cái mã kèo là tài 4.5 à, cả chặn về cái mức thẻ phạt ở trận đấu này đó thì chốt lại tiến dự đoán trận đấu này dự đoán trận đấu này Inter sẽ có được một cái trận hòa 1-1 hoặc là một cái chiến thắng là một à, hoặc hoặc là một cái chiến thắng 2-1 trước Benfica cũng như là Benfica cũng có thể nếu như mà tận dụng những cái tình thế tốt ấy có thể uh, giành chiến thắng ngược trước Inter Milan nhưng mà với chiến thắng cách biệt một bàn thôi anh em đó và tiến tin trận đấu này uh, sẽ nghiêng về tỷ số là 1-1 hoặc là 2-1 hoặc là 1-2 dành cho cả hai đội này đó cho nên với những gì mà tiến cho anh em những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại anh em nên lót thêm anh em nên lót thêm cái mã kèo là tỷ số một điều cho tiếng anh em nhớ nhé anh em coi video anh em nhớ nghe những gì tiếng nói anh em đầu tư cho tiếng vào mã te kèo là tài 2.5 cả chặn cùng với tài một hòa cả chặn xin lỗi anh em tài một hòa ngay trong hiệp 1 cùng với đó là anh em đầu tư thêm cho tiếng vào mã kèo là tài thẻ 4.5 cả chặn này và anh em đừng quên là dằn thêm cho tiếng vào cái mã số là à, mã kèo tỷ số anh em hòa 11 cả chặn cho tiếng đó anh em dằn một ít vào cái mã đó thôi để tránh trường hợp mà chỉ về với tỷ số là một điều đi đúng không hai bàn thắng đi đó thì anh em à, hòa một đều thì anh em vẫn húp được uh, uh, cái mã kèo tỷ số và anh em gãy đi mã kèo này đúng không nhưng mà bù lại chắc chắn với anh em mã kèo thẻ phạt tỷ lệ nổ rất là cao nói chung đường nào cũng lãi hết nếu như mà anh em chịu đầu tư theo tiếng đấy ok cho anh em thì đây là những cái mã kèo mà tối ưu nhất mà tiến dành tặng cho anh em trong cái video này nếu như mà anh em muốn lấy những cái mã kèo chuẩn hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho tiến để tiến đưa vào nhóm nếu như mà anh em đã đạt đủ điều kiện đó để có thể tham gia nhóm của tiến cũng như là có một trang chơi uy tín nhất thì tiến cũng xin nhắc lại nhé những anh anh em nào mà đang sao bờ thu tha đặc biệt là mùa Euro World Cup vừa rồi ấy muốn vào nhóm của tiến đó hoặc là những anh em nào mà mà à, có kinh nghiệm về bánh bóng nhưng chưa có một trang chơi uy tín đó bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking hoặc là anh em có sử dụng ví momo đấy thì cứ liên hệ trực tiếp cho tiến đi tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em cách đăng ký trên trang cách đặt cược cách chơi kèo trên trang để cho anh em có một cái sân chơi nó ok nó uy tín nhất đó và anh em cũng được đồng hành với cái nhóm của tiến luôn tiến sẽ đẩy kèo lên nhóm hàng ngày phi tất cả không có lấy phí gì của anh em hết anh em phải học mã trùng máu thì vào thôi đó thích thì vào còn không thì thôi đúng không anh em chứ đừng có mà mà nhắn tin cho nhau rồi hỏi nhau là những cái trang mà tiến giới thiệu nó có uy tín hay không đó nạp được rồi cũng không được rồi sao thì tốt nhất nên né tiếng ra những cái thành phần đó đừng có có hỏi tiến tin tưởng thì hãy liên hệ thôi còn không tin tưởng thì thôi anh em tiến cũng chả cần anh em chơi làm gì hết đó tiến chỉ nhận định trên youtube đó và muốn chia sẻ những cái trang mà tiến đang chơi cho anh em thôi ok cho anh em thì anh em nào thật sự cần thì cứ liên hệ với Tiến nhé số Zalo 0963731346 ở dưới phía dưới màn hình trong các video nè hoặc là bốn cái đường link trong bốn ứng dụng khác nhau dưới phần mô tả ấy. ok thì Tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây anh em đừng có quên là để lại một cái lượt đăng ký theo dõi kênh đây lượt đăng ký theo dõi kênh uh, Tiến soi kèo cũng như là kênh Tiến bóng đá nha anh em tiếng bóng đá này và tiếng soi kèo đấy và đừng có quên thêm một việc nữa là ấn like ở cái video này và để lại cái bình luận tỷ số cuối cùng của trận đấu giữa cái thằng Inter với Benfica. Tiến sẽ lựa chọn những anh em nào bình luận sớm nhất, chuẩn nhất dành tặng cho anh em anh em đó là 500k tiền mặt bằng cái hình thức là chuyển khoản online nha anh em. Đấy. À, và Tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây. Đó Tiến cũng chúc cho anh em và gia đình anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nè và luôn thắng đó và luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư.